Rồi, ok. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Tiến Linh Và ngày hôm nay thì ờ, mình vừa uh, sắm một em uh, C-Fly lần đầu tiên Có mặt tại uh, Điện Máy Tiến Linh Và ngày nay thì mình sẽ tập bay cho anh em xem nhá Không biết là chuyến bay đầu tiên sẽ như thế nào Nào, anh em lên thôi Lên Nó cho nhìn có sao 無理。 cuộc sống lại thanh bình những người sống trong mây càng bám sâu vào đất hương thơm thơm trong mây bay lòng thung sâu nhất hơi sương bốc lên mặt viên đạn bắn trong mây đố kẻ thù trước mặt nếu không yêu mặt đất trên trời mây không bay trên lĩnh vực văn hóa xã hội Tân Lạc đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp, việc bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống được coi trọng. Tiêu biểu là lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ngay từ năm 1995 đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ. Thương nhau tam tứ núi cũng trèo, anh về con chữ cũng đem theo. Trí thức sáng bừng từng xóm nhỏ, Tân Lạc quê em hết đói nghèo. chữ lên vùng cao quê hương ta mường bi tân làng gập gành dốc đá mịt mờ sương răng giá rét rừng khuya cõng chữ lên vùng cao ta đem cái chữ của đàng về quê ta mong ngóng chữ từng ngày em thơ cho đến những người già như chờ bình minh lên từ với nhau vỡ máy đấy <laughs> chân <laughs> đấy anh em thấy chưa nhà văn hóa ờ, mường khung chà chà đứng nhầm lắm rồi cân bằng khá tốt đây có cả bến bụng anh em ạ Vâng anh em, đây là chuyến bay đầu tiên của tôi Khá là gập ghềnh May <laughs> mà chưa va chạm gì Sẽ kiểm tra xem nó còn nguyên không <laughs> May đầu tiên đi được khoảng 40 mét Và quay về Cho cái nút Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình. Nếu cảm thấy video hữu ích, hãy like, share. Bấm vào nút ờ, đăng ký và sau đó ấn vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn hẹn gặp lại trong những video lần sau